Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống. Video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn mình làm món xôi lá dứa nha các bạn. Thì à, món xôi lá dứa mình à, ăn rất là béo của à, vị dừa và đặc biệt là mùi thơm của lá dứa. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn làm món xôi lá dứa này nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là một ký nếp đó các bạn. Đây là nếp nha các bạn. Nếp là mình chọn nếp cho nó dẻo nha các bạn. Và một trái dừa khô thì trái dừa khô mình chia ra làm hai phần một phần đó là mình lấy cái cái sợi dừa của dừa nè các bạn mình nạo ra cho mịn nha rồi chút xíu nữa mình dùng thì ở đây là mình à, đã dắt nước cốt ra nè các bạn để hồi mình bỏ vô trong cái à, cơm à, trong sôi đó cho nó bóng sôi và nó béo nha các bạn thì mình dắt ra là nó khoảng 200 ml nước cốt dừa nha và ở đây nước lá dứa mình vắt ra thành nước rồi đó các bạn đây lá dứa nè mình à, cắt ra rồi mình vắt ra thành nước rồi nè các bạn thì mình sử dụng là cũng còn khoảng 300ml à, nha rồi ở đây là muối mình có một gam muối ít muối thôi mình dùng để làm muối mè đó các bạn còn đây là đường cát trắng nè các bạn mình sử dụng có khoảng 250g à, đường cát trắng đó các bạn rồi ở bên đây là đậu phộng đậu phộng thì mình có khoảng 250g luôn rồi thì đầu tiên thì mình vo cái nếp này ra nha các bạn mình vo ra cho nó sạch cho nó sạch rồi sau đó mình à, trộn với à, lá dứa nè các bạn nước cốt dừa mình nấu thì mình nấu trong nồi cơm điện nha các bạn rồi giờ mời các bạn theo dõi nha sau khi các bạn à, vo nếp ra cho nó sạch rồi tiếp theo mình sẽ lấy nếp này nè các bạn mình trộn với lá dứa nước cốt dừa đó thì mình đổ ra cái thao nha các bạn đó mình cho ra cái thao này các bạn rồi mình cho ra cái thao nha các bạn rồi sau đó mình à, cho lá dứa vô nè các bạn để mình trộn chung với à, nếp nha các bạn mình cho lá dứa vô để mình tạo cái màu xanh nha các bạn đó chứ nữa là mình dùng cho nó thơm rồi mình cho nước cốt dừa vô luôn nè các bạn chọn chung lên nha các bạn rồi mình chọn chung lên đó các bạn thấy khi mình cho vô thì à, nó có cái màu xanh xanh ha các bạn ha mình nấu lên đó thì nó chuyển sang cái màu xanh và món này thì mình dùng với muối mè muối mè của mình thì có đậu phộng nè các bạn có à, dừa mình dùng rất là ngon rồi đó mình à, chọn xong rồi đó các bạn tiếp theo mình sẽ dùng cái à, nồi cơm điện để à, mình nấu cái sôi này lên nếp này lên nha các bạn mình chuẩn bị nồi cơm điện xong đó các bạn mình cho vô nồi cơm nha các bạn thì ở đây mình chọn sẵn rồi mình cho vô đó mình nấu như nấu cơm vậy đó các bạn mình nấu như nấu cơm vậy nếu mà còn khô thì các bạn cho nước cho thêm các bạn khi các bạn cho nếp vào trong à, nồi cơm thì à, mình cho nước thấm vô nha các bạn các bạn nấu như nấu cơm vậy đó nhưng mà đặc biệt thì mình nấu à, đừng đừng nhão quá nha nhão quá thì ăn nó ngán nha các bạn mình cho nước cho nước vào trong cái cái sôi để mình nấu lên mình để lượng nước cỡ này đi thì à, trong khi chờ đợi mình nấu sôi trong cái à, nồi cơm của mình á, thì mình à, làm muối mè nha các bạn thì đầu tiên á, mình làm muối mè thì mình rang đậu phộng lên để rang đậu phộng được giòn đó các bạn cho vô chảo một ít muối nha muối muối muối cục đó các bạn mình cho vô ít muối cục nè đó mình rang cái muối này lên cho nó nóng nha cho nó nóng đều chảo đó các bạn mình rang lên cho nó nóng đều chảo rồi các bạn cho lửa nhỏ xuống cho mình nha các bạn tiếp theo mình cho đậu phộng vô để mình rang nè các bạn mình rang đậu phộng giòn thì mình rang lửa nhỏ nha các bạn mình rang lửa lớn quá thì cái đậu phộng nó không được giòn và nó không không không ngon nha các bạn mình à, rang lửa nhỏ nè đập phòng mình rang gần được rồi đó các bạn các bạn thấy nó nó vàng rồi đó các bạn rồi giờ mình à, tắt lò nha mình tắt lò rồi mình để cho nó nguội nha các bạn sau đó mình bóc vỏ này ra nè mình đâm cái hạt này ra cho nó vừa mịn nha các bạn trước khi mình sẽ tắt lò thì mình cũng đảo cho nó đều vì vì trong cái muối mình nó có nhiệt độ nóng đó với chảo của mình đó các bạn nếu mà mình để yên thì dễ bị cháy đầu mật cộng này các bạn mình phải đảo cho nó đều rồi như vậy là được rồi đó các bạn mình sẽ lấy cái vỏ đậu phộng này ra nha các bạn mình bóc cái vỏ này ra xong rồi mình à, đâm cái à, đậu phộng này ra cho nó mịn vừa mịn thôi nha rồi mình trộn với đường với muối mình làm muối mè nha rồi trong thời gian à, chờ đợi soi nó chín thì mình làm muối mè nha các bạn muối mè của mình đó thì có ờ, đậu phộng mình mới vừa rang nè các bạn mình rang rồi mình ờ, đâm ra cho nó mịn ra các bạn ờ, đâm ra cho nó mịn ra nha à, mình cho đường vô đậu phộng nè các bạn ở đây là mình sử dụng mình cho khoảng 250g đường rồi mình chọn đều lên các bạn các bạn chọn đều lên nha đó mình làm muối mè muối mè ăn với xôi cơm nếp xôi mình à, nấu nấu xôi lá dứa nếu các bạn nấu à, cơm nếp các bạn à, có thể nấu với đậu nha đó mình chọn cho đều lên xong rồi mình cho vô khoảng một ít ít muối nha các bạn muối muối mịn đó mình cho vô một ít đó rồi mình được cái dĩa muối mè hấp dẫn chưa chút xíu nữa mình lấy lấy xôi rồi mình cho muối mè này với lại à, dừa nè các bạn dừa mình nạo sẵn rồi nè các bạn đây là dừa sợi mình à, làm dừa này cho nó mịn ra các bạn thấy mình khi mình nạo ra rất là mịn và dừa này rất là béo nha các bạn thời gian mình nấu sau nó đã chín rồi đó các bạn mình nấu cũng khoảng trên 15 phút đó các bạn ơi đây các bạn thấy có màu màu xanh lá dứa nha các bạn rất là thơm này, đó thì à, món xôi lá dứa này á khi các bạn ăn đó các bạn các bạn để à, cho nó nguội lại ha cho nó nguội cho nó à, khô cái hạt nếp lại các bạn mình cho ra đĩa nha các bạn mình lấy ra đĩa nè đó đó các bạn thấy chưa đó xanh nha màu xanh rồi mình cho ra đĩa xong á thì mình à, cho muối mè vô nha các bạn để cho nó hấp dẫn nha mình cho muối mè vừa mình ăn à, độ, độ dẻo của à, nếp vị béo của dừa vị thơm của dứa và vị mặn ngọt của đường với lại đậu phộng nè các bạn đó mình cho lên mặt một lớp nha cho lên một lớp đậu phộng muối mè sau đó mình cho vô để lên đây một ít uh, dừa đó các bạn dừa rồi như vậy là mình đã làm xong món xôi lá dứa đó nha các bạn đó rất là hấp dẫn nha như vậy là mình đã hoàn thành xong món xôi lá dứa đó các bạn đây các bạn thấy là khi mà mình dùng đó thì à, các bạn cảm nhận được à, vị dẻo dẻo của nếp mùi hương của lá dứa và vị béo của dừa